Rồi xin chào toàn thể anh em ba miền Bắc Trung Nam nha Hôm nay đến với lại lọc Phát Tài thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về bộ môn tài xỉu tài xỉu trên máy nha anh em đó bên nhà mình thì còn cung cấp như bầu cua sóc đĩa đó anh em nào mà chơi trên máy mình tài bầu tài xỉu nè bầu cua sóc đĩa anh em nhớ kỹ nha đó ba môn đó nhà mình luôn luôn là tư vấn cho anh em là 24 trên 7 và những cái game nhà mình thì nó hay nằm top ở trên đó những anh em nào mà hay chơi đi chơi hồi trước giờ biết rồi đúng không thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em là chưa biết đây anh em chỉ cần cho mình á một cái máy Android Samsung Oppo gì cũng được Xiaomi hay cái gì cũng được hết á miễn sao Android rồi đây anh em vô trong shop play nha anh em đây theo mình shop play đây đây anh em để ký kỹ vô đây rồi ok anh em gõ vào cho mình là tài xỉu 2022 nha anh em tài xỉu 2022 ok đó game của mình là đứng top 8 anh em đếm từ đầu xuống tới số 8 là được 1 2 3 4 5 6 7 và 8 đây tài xỉu 2022 công ty game Việt ok anh em đó công ty game Việt anh em chỉ cần là tải về cho mình thôi cái này là mình đã tải rồi nha anh em anh em chỉ cần tải về thôi đó còn những anh em nào mới chơi ở sông sới á đây bắt đầu nè mình để vào game cho anh em thấy là cho nó dễ hơn tài xỉu 2022 đây anh em để cái màu đỏ ok bấm vô rồi khi mà game nó nổi lên vậy nè anh em chỉ cần chụp lại cho mình chụp lại cái game và cái màn hình game đó để mình tư vấn cho anh em để dễ hơn cho anh em những anh em nào không biết á thì cứ chụp lại cho chắc rồi giờ là anh mình chơi với anh em mấy cây xanh chín cho nó vui đó mình để trên đây ok anh em ơi đó đánh xanh chín với anh em nha đánh cho vui mình đánh một hai ba cây đánh cho nó vui đó anh em thấy không rồi ok giờ mình sẽ chơi cái đầu tiên nè đó mình chơi lên xui nha anh em chơi 5 cây với anh em cây này mình đặt xỉu đi ô oh, tài thua tiếp tục rồi mình xỉu tiếp rồi xỉu một đều tiếp tục cây thứ ba mình chơi xỉu tiếp tài ok ba một tiếp tục cái tư nha anh em cái này mình đặt xỉu tiếp đánh nó xỉu luôn đó anh em thấy không nãy giờ toàn là tài bốn cây vang được có một cây thấy không tiếp tục cái thứ năm nha anh em cái này mình đánh xỉu tiếp coi thua không ừ ăn ok 5 cây là ăn à, thua thua ba cây ăn hai cây đó đây gọi là đánh xanh chín nha anh em rồi xong cái bước là rồi mình sẽ chơi với anh em nè anh em để nha đó bắt đầu bây giờ là mình sẽ chơi với anh em nha đó những cái nào chơi thì mình sẽ nói chơi còn những cái nào á mà mình nói chơi vui với anh em là sẽ chơi vui những cái nào chơi thật sự mình sẽ nói chơi thật sự với anh em ok tiếp tục nha anh em đó mình đóng nắp lại nè mình đóng nắp lại nè cái này mình sẽ chơi hơn xui với anh em cái này mình chơi hơn xui với anh em đó mình sẽ chơi hơn xui nha anh em đánh xỉu tiếp nãy là năm cái xỉu đúng không giờ cái này là cái sáu xỉu nha anh em ok đã ăn hợp lý không đó anh em để kỹ đi nó cũng dễ ăn thôi chứ không khó đâu chung là cứ liên hệ với mình rồi tiếp tục nha anh em tiếp tục tiếp tục tiếp tục rồi cái này mình sẽ cái này á là mình sẽ đánh xỉu xỉu mình đánh 100 triệu cho anh em cái này mình đánh 100 triệu cho anh em xỉu mở đó anh em thấy không xỉu ok không chuẩn xác không nét căng luôn rồi tiếp tục nha anh em tiếp tục rồi cái này mình sẽ đánh tay nha anh em cái này mình vớt luôn 200 đi hồi nãy có 100 tôi dùm vớt 200 cái này mình đánh tay dở dạ, tài anh em thấy không 4 5 6 tài hợp lý không quá hợp lý không rất là dễ kiếm nói chung khi mà mình chơi cái bộ môn này anh em cứ liên hệ cho mình đó những cái bộ môn như thế này cứ liên hệ cái quy luật công thức nó rất là dễ nha anh em rồi tiếp tục cho anh em rồi cây này á là mình sẽ đánh hơn chui với anh em mình sẽ đánh hơn chui là mình sẽ đánh à, nãy giờ tài đúng không giờ mình đánh về xỉu đánh hơn chui nha dạ ok anh em đó thôi giờ á là mình sẽ chơi với anh em thêm một cây nữa nha anh em giật với anh em thêm một cây nữa cho vui nha rồi cây này á là mình sẽ đánh tài cái này mình sẽ dến tài với anh em đó mình có một tỷ mình chơi một tỷ anh em là cây cuối cùng nha anh em để cho anh em thấy cái độ uy tín nó như thế nào tiếp tục dở anh em ơi năm năm sáu đó nãy giờ mình đánh với anh em mà chụp cây đâu thua một cây nào đâu đúng không đó cái này rất cực kỳ dễ kiếm tiền nha anh em này nói tới đây thôi thì thời gian nó có lượng thời hạn nó có lượng thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về những cái bộ môn như mà bầu cua sóc đĩa tài xỉu trên máy những anh em mà không biết á, thì cứ trực tiếp liên hệ mình theo hai số điện thoại ở trên 0786 01 1234 0786 04 1234 đó sẽ gặp mình trực tiếp cho anh em là 24 trên 7 cho anh em những anh em nào có chơi những cái bộ môn ở ngoài á mà có khó khăn gì thì cứ điện cho mình mình sẽ tư vấn ngoài ra nhà mình còn cung cấp như là bầu cua tài xỉu sóc đĩa bài lá nha anh em đó mùa dịch rồi anh em ra ngoài đường nhớ cẩn thận đeo khẩu trang sắc sắc sắc mình sắc khuẩn tay vào nha rồi những anh em nào xem xong video này á thì nhớ like subscribe kênh ủng hộ cho lộc đó chỉ cần subscribe kênh hộ lộc là lộc vui rồi rồi xin chào tất cả anh em